Rồi ron vô coi phải rồi đúng không? Ê, có cái giống phải nha. Thằng cookie, à, kỳ kìa, cô đang chạy rồi ron kìa đúng không? Nãy giờ, nãy giờ, nãy Ở đâu ấy? Ờ, 394, chỗ số xe á. Nó luôn, nó luôn là nó luôn. Là nó nữa đúng không? Dạ. Ok, ok. Bây giờ Michael, này, em, em lao thẳng lên. vô, em lao thẳng vô ngay chỗ cây ATM rồi bật siren lên. Đi, đi, đi, đi, đi chạy thẳng vô đi lao thẳng vô luôn lao thẳng vô xe nó luôn hay sao không không lao thẳng vô cây atm thôi lao thẳng vô cái vòng tròn atm á chứ đừng lao vô xe nó nha cái đường đường cái đường đường Rồi, lao tới nè vô thẳng cây atm luôn quẹo thẳng vô atm luôn trời ơi trời ơi hello hello đừng có hút nữa trời ơi lo đi lo đi lo đi kệ nó đi bắn chi tốn đạn nó xuống xe ơi móc móc móc đồ em móc đồ em móc đồ móc đồ nha móc đồ tượng... nha móc... có ba tác quan đối tượng sử dụng vũ khí để tấn công cảnh sát nha đã có đã có trang bị vũ khí rồi ờ, đã có coi còn ai không hỗ trợ hai mấy này nó móc súng ra ở Copernican mà bánh xe nó bị cua nhanh quá xe nó êm bám đường đối tượng đang hướng về ờ, quân đội nè đang phía sau quân đội nè đã có camera hành trình ghi nhận lại được là các đối tượng đã có trang bị vũ khí nha đối tượng có dấu hiệu xâm nhập quân đội nè có ai không vậy không. đang chạy lên đang chạy xuống đối tượng quay ngược lại hướng lại ờ, về mỏ đá nè ừ. gặp xe đét nó chuột quá nó không được thiết kế đây gọi là chi đuổi kiểu vậy đó đó đó đó quẹo quẹo quẹo ngu quẹo ngu cho nó hơi xe và chừng lambo nữa lambo yêu cầu hỗ trợ nha mà cô ơi có khi yeah, nó yeah, ập vô xe hỗ trợ xe hỗ trợ có xe hỗ trợ anh chạy dân rất là nhanh từ từ đỉnh nói chị chậm lại chuẩn bị làm chậm cảnh sát rồi chạy đi chạy đi chạy đi chuyển đi di chuyển xa ra di chuyển xa ra di chuyển xa ra đó đâu rồi nó đang ở sập cái cây sâu lên quân đội á ờ ba đến bốn đối tượng nhá tượng chín giờ lên nó có bắn mình chạy nhá mà chạy không lại đâu chịu xuống rồi được cứ từ từ cầm súng nha xuống xuống xe đầu hàng ra xuống xe đầu hàng ra kể cả nó ra ma sát mấy cái cho nó hư xe chơi đầu hàng đã ui đồ mút trời mẹ nó hết ba ba người nha ba người chơi được ba người chơi được má hết xăng từ từ rồi xíu xuống xe chị đây chị đây vậy lẹ lẹ lắm mày lẹ lắm <clears throat> thắng luôn cưng kia luôn chuyện đó mình liền đi đi đi một qua đâu qua đâu qua đâu từ qua trái qua đường, từ qua trái rồi đang luôn rồi còn đứa Còn sao? bắn hàng bắn hàng rồi đang hết rồi đang hết rồi bắn hàng sắp phải hả sắp rồi sắp rồi sắp rồi ok ra đang chỗ nào đây nè báo báo chi nè ok clear tình huống nha xung quanh clear nè đuổi tôm đội bắn Rồi ờ, tịch thu hết súng đạn của tụi nó rồi nha Thu luôn đi, thu luôn đi, thu đạn đó luôn đi, thu súng luôn đi Chỗ nào ấy? này nè, từ ờ, khu, uh, khu uh, sửa xe 4x4 á, chị lên tí nữa Vẫn, vẫn chạy vòng vòng nha anh Không, coi chừng tụi nó tới nữa chạy cho cháu hỏi đúng không chị hỏi ờ, hướng chị lên tí nữa luôn trên trên nữa trên nữa đang chuẩn bị ờ, đây đây để gọi gps nè hồi đó là đó rồi thấy rồi nó đang chạy hết xăng mẹ nãy là chấp nó nửa cái giáp luôn Ủa Mình nó 3 hai xe, à. hai xe ba người còn một xe nữa đó nha một ờ, xe kệ xe nó nữa. kệ nó chơi được chơi được bây giờ nó vô nữa là nó tạo tình huống mới luôn á kêu bác sĩ đi hiện tại quét drone uh, ờ, xung quanh đây là không có ai nè Dạ cứu ờ, một trăm mấy này đi, cứu một trăm mấy này lẹ đi không nó nó lại. Ủa sao anh bị mất cái liên ngành luôn à? Ừ. Em mất rồi. Ờ, liên ngành mất luôn có bác sĩ tới không ta ồ ờ, xe xe một thằng thoát rồi cần cẩu xe không có tội cứ cứ mai cậu cứ ở đây đi cứ ở đây tạm đi tại vì chưa biết tụi này nó còn đông có xe gì cover xe chạy được nha cái gì ờ, để mà chọn ờ mai cậu ờ, để để em chạy xe về luôn nhá tao tao tao mai cậu cứ ở đây đi biết rồi biết rồi, biết rồi hồi lát á cứu nhé cứu nhé tội kêu bác sĩ à, bác sĩ không biết có tới không rồi hai thằng thoát nè thằng này về luôn rồi nè rồi đi về rồi một còn một thằng rồi đi về à, ờ, rồi, rồi ok kiện là ta ờ, hỏi luôn kiện là ta từ từ về bố kim từ coi có xe nào xe này nó có chạy về được chạy được không không không chạy được rồi uh, ờ, còn biết làm gì không Michael làm gì lại đó